Hello anh em, xin chào các mọi người nhé Chào mừng tất cả anh em tiếp tục đến với kênh của mình Ok chưa? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người vào hôm nay sẽ bung cho mọi người đó là 100 người đầu tiên à, Làm đủ các bước này và hướng dẫn cho mọi người đó là event này sẽ có 100 người 100 người sớm nhất sẽ nhận được đó là một cái mã git code một mã code trị giá từ 10 đến 20k nhá thì dành cho những 100 à, người đầu tiên đó thì làm đủ các bước này thì anh em sẽ nhận được đó thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để nhận nút cốt sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm thế nào để nhận git code nhá ok chưa thì có được git code á thì à, có git tốt thì anh em muốn nhận được git ờ, muốn nhận đó thì anh em chỉ cần vào sự kiện đó vào sự kiện sau đó anh em vào uh, code code ok chưa đó vào code code này đó sau khi vào cốt code này thì anh em sẽ đó là hãy dán dán cái mã zip code vào thì là cái mã git code ấy thì cái mã git code thì uh, mình uh, thì anh em làm đủ các bước tí nữa mình sẽ hướng dẫn một người cách để một người làm thế nào để có được những cái mã này nhá ok chưa được chưa dành cho 100 người đầu tiên may mắn nhất và có thể là anh em sẽ có rất nhiều hơn ok chưa rồi anh em ấn đổi đó như vậy thôi là anh em đã nhận được một cái mã kết code như vậy là anh em có thể nhận được uh, mã code từ 10.000 tới uh, 20.000 10.000 hoặc 20.000 tùy đó ok chưa thì anh em cách nhận thì anh em 100 người nhanh tay nhất nhá đó dành 100 người 100 trăm nhận được nhá đó thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn còn với 10.000 này em có thể vào đặt bom đặt bom thì mình đã có nhiều cái video hướng dẫn mọi người cách có thể là từ 10.000 lên được những cái ờ, số cao rồi còn ok thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể nhận được những cái cốt đấy nhá ok chưa để nhận được những cái mã viết cốt đó thì anh em sẽ vào Google Chrome cho mình đó làm đủ các bước này sau đó thì mình à, chắc chắn là anh em nhận được 100% mã cốt uy tín và mã cốt hoàn toàn 100% nhá ok chưa đó thì anh em vào Google Chrome cho mình đó vào vào gõ tìm cho mình đó là cụm từ đó là Twin twin ok chưa cụm từ đó là twin anh em ấn ok tìm kiếm thì anh em sẽ tìm kiếm cho mình đó là cái cái trang web như thế này nhá anh em vào tìm cụm từ twin và anh em tìm thấy là cái cụm từ đó là vào cái trang web đó twin twin 68 style này chấm style này anh em chụp ảnh lại cho mình chụp ảnh màn hình lại mình lần đầu tiên anh em mình bảo bước nào thì anh em làm kỹ nha anh em chụp ảnh màn hình lại cho mình được chưa sau đó thì anh em sẽ vào cái trang web này twin68 này anh em click vào vào trang web này nhớ là trang à, trang web twin 68 ste này nhá ok chưa s i t e này á đó sau đó thì anh em vào trang web này anh em có thể nhá anh em có thể sau khi vào trang web này anh em sẽ đó là chụp ảnh màn hình lại cho mình tiếp là anh em chụp hai bức ảnh màn hình cho mình nhá anh em có thể là vào những cái bài viết mới nhất này rất là nhiều mã code đây anh em có thể tự vào đây anh em có hạ mã code cập nhật hàng ngày một ngày có tới 5 ờ, hoặc 10 một ngày có 5 10 mã code anh em vào cập nhật hàng ngày có rất nhiều đây mùng 4 mùng 5 mỗi ngày đây mỗi ngày đều có hai bốn năm cái mã code mỗi ngày có 10 mã code lẫn cơ anh em có thể vào đây hàng ngày để anh em có thể nhận còn đây là mình đang hướng dẫn khác đó ok chưa thì anh em sau khi vào đây em chụp ảnh lại sau đó thì anh em sẽ vào bất kỳ một cái bài viết nào đây này đó vào bất kỳ bài viết nào vào đây sau đó anh em sẽ ờ, chia sẻ lên anh em kéo xuống dưới này kéo xuống dưới dưới cùng ấy dưới cùng đây có chữ Facebook đây có chữ Facebook anh em click vào được chưa click vào đợi một chút nó loát ra Facebook đó nó loát ra Facebook thì anh em sẽ đăng và chia sẻ nó lên có nghĩa đăng lên được chưa đăng lên sau đó anh em sẽ chụp ảnh lại cho mình đăng lên sau đó thì anh em sẽ vào cái Facebook của anh em anh em chụp ảnh lại cho mình là anh em chụp 3 tấm ảnh được chưa sau khi anh em đăng lên rồi chia sẻ rồi thì anh em bắt đầu tiếp tục vào Google Chrome tìm tiếp đó là Twin tiếp vẫn là Twin Twin đó anh em tìm tiếp thì anh em sẽ tìm đến cái trang web này nữa đó tăng trang web twin vn twin vn đây anh em lại chụp ảnh thêm phát nữa là bốn tấm ảnh bốn tấm ảnh ok chưa bốn tấm ảnh rồi em chụp lại bốn tấm ảnh twin.vin đây anh em vào trong web này được chưa sau đó anh em kéo xuống kéo xuống cho mình kéo xuống kéo xuống nữa kéo xuống nữa kéo xuống nữa xuống nữa đâu nhỉ đây thấy các bài viết đây không thấy các bài viết đây không anh em vào anh em vào anh click vào sau đó nữa thì anh em sẽ kéo xuống kéo xuống kéo xuống dưới cùng, kéo xuống dưới cùng, dưới cùng, dưới cùng, dưới cùng, à, kéo xuống dưới cùng. anh em thấy chữ bình luận không bình luận của bạn đây anh em viết bình luận vào bình luận của anh em thấy nào kiểu uh, xin cốt đấy xin cô đi, xin cốt đó sau đó anh em điền thêm họ tên họ tên thì ba la ba la gì đấy tên anh em em ai thì ba la ba la ba la a còng ờ, a còng gmail.com a còng ờ, gmail.com com sau đó anh em ờ, ấn chữ gửi gửi đó ok gửi sau đó thì anh em sẽ chụp lại chụp lại được chưa chụp lại chụp lại thế là xong là anh em có 5 cái tấm ảnh sau khi anh em chụp được 5 tấm ảnh này thì anh em kéo xuống phần bình luận đã ghim bình luận đã ghi hoặc là dưới mô tả ở đó, mình sẽ có để uh, cái số zalo của mình đó thì anh em sẽ click vào anh em tìm kiếm số zalo đó thì anh em sẽ gửi năm cái tấm ảnh đấy cho mình thì mình sẽ gửi cho anh em mã code được chưa gửi cái năm cái tấm ảnh mà mình vừa anh em chụp đó thì anh em sẽ gửi cho mình vào cái số zalo đó thì mình sẽ gửi cho anh em mã code mã code này là hoàn toàn 100% mã code nhận được không nhận được mình nói chung là mình sẽ cho anh em mã code để anh em có thể nhận được ok chưa 100% nhận được không có chuyện mã code ảo ok chưa được chưa thì em chỉ cần làm những cái bước đấy hướng dẫn cho mình thế là ok là anh em có thể nhận được mã code hoàn toàn miễn phí rồi ok chưa đấy là em vừa dành cho 100 người nhanh tay nhất nhá ok chưa sau 100 người là anh em hết á là anh em sẽ không được nhận nữa đâu ok chưa được chưa bây giờ thì mình xin dừng video ở đây chúc tất cả anh em xem video vui vẻ bye bye chào các mọi người nhá